Xin chào quý vị các bạn. À, thị trường chứng khoán của Việt Nam trong thời gian vừa qua đã biến động khá mạnh, đặc biệt là trong phiên hôm nay giảm mạnh. À, tuy nhiên thì à, thời điểm này khi mà thị trường giảm mạnh, đây cũng là cái cơ hội để cho chúng ta nhận diện ra những cái cổ phiếu tiềm năng trong thời gian tới. À, câu hỏi đặt ra là lý do tại sao trong giai đoạn này chúng ta thấy rằng đây là cơ hội chứ không phải là đây là giai đoạn mang tính rủi ro Thế với góc nhìn trong đầu tư thì chúng ta có hai góc nhìn góc nhìn là gì ạ nếu các bạn đang bắt đáy hoặc là mua cổ phiếu gọi là mua bắt giao rơi mà không nhận ra cổ phiếu nào đang là cổ phiếu mạnh hay nhóm cổ phiếu nào đang chống lại trường thì rõ ràng là chúng ta đang thấy rằng rất rủi ro nên việc mà mua bắt đáy hoặc là mua cổ phiếu để đầu tư dài hạn theo góc là chúng ta nghĩ rằng là tăng trong thời gian tới thì đấy là cái mà Dũng theo quan điểm cá nhân của Dũng thì nó rất rủi ro của chúng ta tuy nhiên với một quan điểm khác đó là gì ạ khi mà thị trường giảm mạnh như này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta quan sát xem là những cái cổ phiếu nào nó đang khỏe hơn thị trường nó chống lại được thị trường giảm giá và đó là những cái cổ phiếu tiềm năng trong chu kỳ tới bởi vì trong lúc mà thị trường giảm mạnh thì chúng ta mới biết đâu là nhóm cổ phiếu có thể khỏe hơn thị trường hoặc là giữ cho thị trường giữ cho cái nhịp điều chỉnh là cơ hội để rũ bỏ các nhà đầu tư yếu vía thế thì chúng ta đặt câu hỏi là gì ạ thế tại sao nếu mà chúng ta mua ở vùng này bắt đáy thì điều gì diễn ra có lẽ chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro bởi vì chúng ta không biết rằng là cổ phiếu nào mạnh hơn kể cả cổ phiếu mạnh thì trong những lúc mà thị trường giảm mạnh thì nó đều giảm mạnh và nó dẫn đến chúng ta mất tiền tuy nhiên thời điểm này chúng ta đã có góc nhìn để chúng ta quan sát xem cổ phiếu nào mạnh hơn xem cổ phiếu nào có thể tốt hơn thị trường và chúng ta tạo ra cái góc nhìn trong ờ, có lẽ trong tuần sau là chúng ta sẽ nhìn rõ hơn ạ à. ở đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại góc nhìn về uh, cái chỉ số tại sao chúng ta lại quan tâm cái chỉ số này bởi chỉ số này nó liên quan đến việc mà gì ạ ngân hàng nhà nước chúng ta vừa rồi có tăng lãi suất thì ngân hàng nhà nước cũng rất là quan tâm đến chỉ số này bởi vì chỉ số này nó quyết định đến gì ạ lạm phát quyết định đến cái việc mà có thể tiếp tục hạ lãi suất hay không chỉ số DI là chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ à, nếu đồng đô la Mỹ này tiếp tục tăng giá thì điều gì diễn ra bản thân là nó sẽ tạo ra có thể lạm phát hoặc là cái việc cán cân chúng ta gọi là cán cân xuất nhập khẩu chúng ta có thể bị ảnh hưởng hoặc là đầu tư vào Việt Nam đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài nên nếu mà gì ạ cái xu hướng này là có xuống giảm tại vì đồng Việt Nam của chúng ta đang là rất tốt nên chính vì vậy thì đây chính là cái góc nhìn để chúng ta quan tâm ạ đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là những cái đợt điều chỉnh mạnh nha khối lượng lớn khi điều chỉnh mạnh khối lượng lớn chúng ta thấy rằng là rõ ràng là gì ạ có một lượng lớn lớn các nhà đầu cơ mua sóng hồi tức là cái cổ phiếu này mang tính à, đây là chỉ số mang tính sóng hồi hồi lên và cái biến động ở trên cái vùng này chúng ta gọi là đây một vai bên trái và bên phải thì cái xu hướng của cái chỉ số này tiếp tục giảm việc mà nó đang biến động mạnh như này thì chúng ta cũng không quá lo ngại bởi vì xu hướng của nó tiếp tục giảm <clears throat> vậy khi mà xu hướng tiếp tục giảm thì thời điểm này khi mà Fed tăng lãi suất đúng không Fed tăng lãi suất thì đây cũng là cơ hội để rũ bỏ những nhà đầu tư yếu vía chứ không phải là gì ạ à? chúng ta sẽ mua cổ phiếu ở đây khi mà rũ bỏ nhà đầu tư yếu vía thì chúng ta biết rằng là cái nhóm nào chúng ta cần quan tâm hoặc là nhóm nào chúng ta sẽ gì ạ à? theo dõi trong thời gian tới vậy bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường Dũng lại nhắc đi nhắc lại đây là chỉ số của chỉ số VN30 vậy khi mà chỉ số này đang gì ạ gặp một cái vùng kháng cự phía trên này thì cái điều đầu tiên là gì ạ nếu khối lượng đây nó đủ lớn chứng tỏ là nhà đầu tư bị kẹt rất là nhiều khi nhà đầu tư kẹt nhiều nó không lên được nên việc rũ bỏ là đương nhiên vậy các cách rũ bỏ như sau ạ à? trong trường hợp chúng ta gọi là trường hợp xấu nhất là rũ bỏ xuống dưới này mấy câu hỏi đặt ra này ạ nếu rũ bỏ xuống dưới vùng đáy này thì đây là cơ hội rất tốt bởi các bạn biết rằng là ở trong đoạn này nếu xét về kinh tế vĩ mô lúc này à, gần như ngân hàng nhà nước vẫn không cho vẫn thắt chặt tín dụng bất động sản lúc này thì gần như là rất nhiều trái phiếu đặc biệt của các tập đoàn lớn à, đều bị gì ạ phanh phui và lúc này chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu như là NovoLand hoặc là PDR giảm rất mạnh thế đây đây đây là giai đoạn mà chúng ta thấy là rõ ràng là thông tin xấu đã gì ạ tràn ngập và thị trường đã giảm rất mạnh và với khối lượng lớn tạo ra khối lượng lớn dòng tiền lớn của nhà đầu tư nước ngoài tham gia còn ngược lại ở đây nếu giả sử trong trường hợp này bị rút bỏ thì ở đây chúng ta thấy là về cơ bản kinh tế vĩ mô của chúng ta tốt hơn rất nhiều à, không phải là chúng ta chúng ta quan tâm đến gì ạ cái quá trình giảm này mà chúng ta quan tâm đến quá trình giảm này thì cổ phiếu nào đang khỏe hơn vậy thứ nhất là gì ạ ờ, các bạn có thể thấy rằng là thời điểm này thì rõ ràng là gì ạ vừa rồi là chính sách giảm lãi suất đã đưa ra cái thứ hai là những cái chính sách về hỗ trợ bất động sản cũng đã được gì ạ à? chính phủ cũng đưa ra nhưng rất nhiều cái gì ạ cái cam kết là hỗ trợ cho vay hoặc là uh, có thể uh, tức là cái trái phiếu có thể tiếp tục gia hạn thứ ba nữa là gì ạ rõ ràng tỷ giá chúng ta cũng đang ở mức cái gì ạ à? xung giảm hoặc là chúng ta ở mức cân bằng cái thứ tư nữa là gì ạ chúng ta nhìn thấy rằng là ở trên cái vùng này rõ ràng là nếu giảm sâu hơn hoặc là giảm nữa thì nó cũng không thể xấu hơn được này nữa nên quá trình giảm này nó mang tính chất là gì ạ rũ bỏ vậy rũ bỏ thì chúng ta có mua một cách bừa bãi mua lung tung không ạ bởi vì trong quá trình VSA là mỗi một quá trình như này thì nó cần rũ bỏ để tích lũy được nhiều hơn cổ phiếu vậy khi mà tích lũy nhiều hơn cổ phiếu đúng không tích lũy được nhiều hơn cổ phiếu thì xu hướng có thể sẽ bước vào xuống ngồi xuống tăng vậy bây câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ xem là những cổ phiếu nào đang gì ạ trong quá trình mà đi ngang tạo ra những cái nền chúng ta có thể rút bỏ để tạo ra một xu mới trước khi tăng giá đây là công thức thôi ạ các bạn đơn giản này, đây là công thức tức là nếu thị trường đang ở tích lũy biến động mạnh ở vùng này biến động lớn thì thông thường trong VSA nó sẽ rũ bỏ nha rũ bỏ nha rũ bỏ cái thứ hai là các bạn nhìn thấy này đây là những cái mà chúng ta cũng phải nhìn lại đây nếu cái quá trình nó đi lên nó gặp một cái vùng biến động lớn thì nó phải rũ bỏ vậy rũ bỏ này là những nhà đầu tư yếu vía sẽ bị bán ra khối lượng lớn và trong trường hợp chúng ta chỉ mua sau khi rũ bỏ khối lượng thấp và hồi phục chứ không phải là chúng ta cứ mua bắt đáy ở đây không mua bắt đáy ạ à. tuyệt đối không mua bắt đáy bởi vì mua bắt đáy thì một vài trường hợp nó giảm sâu xuống đây chúng ta sẽ gặp rủi ro rất lớn điều thứ hai là chúng ta cũng không biết cổ phiếu nào mạnh bởi vì chúng ta đầu tư là chúng ta cần xem là nhóm cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường chứ không phải là đầu tư là chúng ta thấy giá rẻ chúng ta mua vào vậy nếu nó giảm như này thì chúng ta tuyệt đối không mua vào bởi vì có những đợt nó giảm rẻ như này nếu chẳng hạn chúng ta mua đúng lần này thì lần sau chúng ta sẽ trả giá rất đắt cho việc mua giá rẻ nên ở đây chúng ta sẽ xem những đợt hồi phục này các bạn có thể nhìn xem một vài cổ phiếu giả sử chúng ta lấy một cái cổ phiếu nào đó bất cứ cổ phiếu nào như là cổ phiếu gì ạ Techcombank gì ạ ví dụ này à, thì các bạn thấy là cổ phiếu này bắt đầu hồi Đấy, sau khi gãy nó hồi thì câu chuyện ở đây là nó hồi và một số trường hợp nó hồi lên khoảng 20 phần trăm sau lại tái lũy thì cổ phiếu này hiện tại nó cũng đang ở phía dưới này đó nó cũng đang ở dưới này nên cái việc mà gì ạ à, khối lượng ở đây nó đang rất là lớn Đấy, khối lượng rất là lớn nên cái việc mà nó bị gãy xong nó hồi là chuyện rất bình thường nha nó gãy bởi vì cái phía trên này là vùng cản đây là vùng cản Ờ, Đấy, là vùng này là vùng gì ạ biến động lớn vậy biến động lớn thì cái việc mà trong cái việc mà rũ bỏ nhà đầu tư hướng phía nó phải đương nhiên nó phải xảy ra trước khi nó tạo ra thế câu hỏi là gì ạ nếu ngày mai nó tăng thì sao đặt câu hỏi nếu ngày mai tăng thì sao thì cái việc mà nó tăng cái xác suất thành công cũng rất là thấp nên các bạn thấy là dù là trong trường hợp nó tăng thì cái xác suất thành công nó thấp bởi vì phía dưới này nó đang bị kẹt rất nhiều khối lượng đang rất lớn ở đây à, nó không cạn kiệt và thứ hai là nếu cho dù nó cạn kiệt đi chăng nữa đây là bí mật này để cổ phiếu lên được trên cái vùng cạn kiệt thì cái vùng này nó phải là vùng ở giai đoạn nền củng cố thế nào là giai đoạn nền củng cố tức là nếu cổ phiếu đã tạo tạo ra một chu kỳ tăng như này thì chúng ta thấy là nền này là nền củng cố hoặc là cổ phiếu đã đi lên phía trên một đoạn như này thì cái nền phía trên này nền củng cố còn nếu nó nằm ở phía dưới này thì cái nền này nó chưa thể tạo ra nền củng cố nên việc mà chúng ta mua ở vùng này xác suất rủi ro rất là cao nên chúng ta không mua ở giai đoạn điều chỉnh mà chúng ta chỉ mua sau khi điều chỉnh rũ bỏ thì chúng ta thấy là việc hồi phục chúng ta mua bao giờ an toàn hơn bởi vì nếu mua ở vùng này một vài trường hợp sẽ giảm xuống dưới này thậm chí sẽ không lên giá ngoài ra chúng ta cũng không thể là biết cái cổ phiếu nào mạnh hơn tại vì mua xong cổ phiếu mạnh hơn chứ không biết nên rõ ràng chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro nhất định đấy là cách để các bạn nhìn thấy bây giờ chúng ta quay trở lại với nhóm cổ phiếu mạnh như là Vietcombank chúng ta thấy rất mạnh đúng không vậy Vietcombank nó rất mạnh như này các bạn nhớ không ạ thị trường giảm không giảm nhưng rõ ràng là gì ạ nếu mà các bạn nào học về gì ạ về VIS mẫu hình VCP thì cái cổ phiếu này chúng ta không cần biết hôm trước chúng đã kể vùng này giảm 34 điểm à, 34 phần trăm 35 phần trăm thì lúc này nó phải giảm bao nhiêu phần trăm ạ à? chúng ta đang nhìn thấy là nó đang giảm bao nhiêu phần trăm ạ à? chúng ta nhìn từ đỉnh ạ 34 phần trăm thì thường nó giảm một nửa thì bây giờ nó giảm 11 phần trăm có thể là gì ạ à? giảm uh, sâu hơn một chút nữa bởi vì cái vùng này nó phải giảm ạ à. mấu chốt là gì ạ à? khi cái biên độ lớn quá từ đỉnh này giảm lớn quá thì nó gặp nó sẽ giảm một số trường hợp thì chúng ta gọi là tái suy nghĩ nhưng cái trường hợp này nó không xảy ra nên chúng ta thấy là việc rũ bỏ hoặc giảm mạnh nó là chuyện đương nhiên chứ không phải là chúng ta không biết được tất cả cái điều này chúng ta nếu bạn nào hiểu rõ về cái quy luật cung cầu thì nó phải giảm để rũ bỏ các những tư yếu vía thế thì có mua đoạn này không không bởi vì biên độ lớn khối lượng cũng chưa có tham gia vào nên mua đoạn này sẽ gặp rủi ro rất là cao vậy bây giờ chúng ta sẽ gì ạ à? nếu phân tích thời điểm này thì các bạn sẽ thấy là tại vì Dũng không muốn các bạn có thể mạo hiểm đoạn này nên cái việc đầu tiên là các bạn sẽ nhìn đấy ạ việc đầu tiên là gì ạ à? chúng ta sẽ quan sát là nếu cái thị trường này rũ bỏ gãy bỏ những vùng này thì sao đấy gãy bỏ vùng này thực ra là gì ạ à? theo các bạn gãy tốt hơn là việc tăng ạ à? hay tăng ạ à? đây là thử như tăng nếu các bạn tăng gọi là dũng gọi là số 1 nha số 1 Đấy, đây là cái tăng thì theo các bạn nhé theo các bạn à, anh chị em à, có thể giúp Dũng là cái quan điểm cá nhân của mình thôi không đúng sai vậy theo anh chị em là giữa tăng và giảm thì anh chị em thấy là cái nào tích cực hơn đấy giữa tăng và giảm cái nào tích cực hơn chúng ta mang tính khách quan thôi ạ không phải là mình thích giảm hay không thích người ta khi thứ nhất là tăng nha nếu là sự tăng thì cái khối lượng lên rất lớn khối lượng lớn nó chưa cạn kiệt Đấy, chưa cạn kiệt nên chưa cạn kiệt thì nó lên nó không lên được bởi vì phía trên này là cản rất lớn cản phía trên này rồi nhưng nếu nó giảm nhá giảm thì có phải là những cái người người ta bị kẹt ở đây Đấy, anh chị em đã bị kẹt ở đây thì đều bán ra hết bởi vì bị kẹt thôi mà thì đều bán hết ra hết anh chị em đồng ý không ạ và có thể hay là chúng ta gọi là check out đúng không rút bỏ đấy à, ờ, rút bỏ khi nó rút bỏ xong thì cái điều điều kiện quan trọng nhất là nó phải hồi vậy trong các hồi chúng ta mua được không ạ hồi chúng ta có mua không nếu trong trường hợp rũ bỏ xong hồi theo anh chị em uh, có mua không ạ nếu giả sử hồi cái viên hồi này hay chúng ta gọi là pin thì có mua không ạ theo như mọi người nếu mà hồi chúng ta có mua không đấy hồi thì nhà mình có nên tham gia thời điểm hồi hay không hay là chúng ta đợi kiểm tra lần nữa nếu kiểm tra lần sau khối lượng so với giảm lần trước này ít đi thì chứng tỏ là việc bán ra của nhà đầu tư đã cạn kiệt thì lúc này chúng ta mua trong đợt hồi này rất tuyệt vời và đấy là cách thức để thị trường đi lên thế câu hỏi là gì ạ <clears throat> khi mà thị trường giảm gãy kênh tất cả như này thì tất cả các chuyên gia phân tích kỹ thuật họ bán ra bởi vì cổ phiếu đã bị gãy SMA 50 khối lượng lớn nhưng thực tế ở trong đoạn này quá trình này là quá trình rũ bỏ tại sao Dũng lại đưa một cái kịch bản rũ bỏ hay là sách out nó tỷ cái tỷ lệ xác suất cao hơn so việc mà giảm tiếp thì như Dũng ban nay đã nói đó là gì ạ thứ nhất là gì ạ thời điểm này về góc độ lãi suất về góc độ gì ạ à, góc độ lạm phát về ờ, tiếp theo là tỷ giá cũng đã vỡ hơn rất nhiều so đoạn này đúng không so đoạn này đoạn này thông tin cực kỳ xấu nên cái việc mà rũ bỏ đó là cơ hội để gì ạ rất nhiều các quỹ các tổ chức họ mua cổ phiếu giá rẻ nhưng với chúng ta thì chúng ta sẽ không mua giá rẻ bởi vì chúng ta cần là cần mua cổ phiếu dẫn dắt thị trường chúng ta cần mua là cổ phiếu khỏe thị trường bởi vì chúng ta thì ạ à, là những người không có quá nhiều tiền mà chúng ta cần phải mua để đầu tư thế thì có một cái câu chuyện như này thì theo nha nhà mình ờ, đây là Dũng cũng muốn là hỏi ý kiến xem là à, anh chị em nghĩ thế nào về cái câu chuyện này đầu tiên là gì ạ nếu anh chị em mua một cổ phiếu và ăn cổ tức chẳng hạn là Dũng có lấy một cổ phiếu như FPT e ăn cổ tức là cứ cho là 20 phần trăm tiền mặt một năm thì theo anh chị em có nên nắm giữ cổ phiếu đó bằng cổ tức 20% một năm hay không hay là nếu chúng ta lựa chọn cổ phiếu để chúng ta kiếm lợi nhuận dựa vào chênh lệch giá đây là cổ phiếu FPT thì chúng ta có nên mua cổ phiếu này để ăn cổ tức 20% một năm hay không hay là chúng ta đợi cổ phiếu này tích lũy xong bước vào xu tăng chúng ta mua ạ đây là một cổ phiếu dũng ví dụ cho các bạn để các bạn thấy ạ đây nó không có đúng sai quan điểm cá nhân của mỗi chúng ta khác nhau nhưng quan trọng là gì ạ chúng ta sẽ đưa ra những cái quan điểm để chúng ta cùng phân tích ạ quan điểm cá nhân của Dũng đó là gì ạ vậy câu hỏi là FPT năm nay 8 giá hiện tại đang giá 7980 chúng ta có dám khẳng định là gì ạ trong một năm hay trong 5 năm nữa nó sẽ tốt thực sự tốt hay không câu chuyện đấy nó có thể tiếp tục giữ được mức giá 80 trong 5 năm hay không ạ? À? Đấy, trong trường hợp là mỗi một năm chúng ta đây chúng ta sẽ nhớ này, đây là câu chuyện mà chúng ta cần phải phải tỉnh táo chứ còn không là chúng ta đang bị mắc một cái bẫy này. FPT giá 80. Và nếu mà chúng ta mua cổ phiếu này ăn cổ tức cứ cho là 20% một năm đi ạ. Không biết bây giờ nó có được hay không nhưng Dũng cho là 20% một năm đi ạ. Thì bây giờ anh chị em bỏ ra 80 triệu đúng không nếu bây giờ bỏ ra cái cổ phiếu này 80 triệu thì chúng ta được 20 trăm tức là được gì ạ 20 triệu là cũng lớn đấy đúng không lớn đúng không 20 triệu mà 80 phần trăm thì chúng ta thì 80 triệu mà chúng ta sẽ mua được bao nhiêu ạ một lượng cổ phiếu nhưng tuy nhiên chúng ta hiểu đơn giản là về góc độ nào đó 20 phần trăm là con số lớn bởi vì nó đang tính ở trên giá 10 nhưng câu chuyện là gì ạ nếu cổ phiếu này từ 80 giảm về 75 thì sao? 80 giảm về 75 thì sao? Hoặc là 80 giảm về 70 thì sao? Thế thì nếu trong trường hợp nó về 70 và nó giữ ở mức đấy trong nhiều năm thì gần như bạn đang bị lỗ bởi vì bạn bỏ ra 80 triệu sau đó thì à, thực tế là bạn được bao nhiêu cổ phiếu bao nhiêu tiền ạ à? đấy thực tế là bạn được bao nhiêu tiền thực tế là chẳng được bao nhiêu tiền cả thế thì đấy là cái mà chúng ta cần phải đặc biệt là những cái cổ phiếu như là Vinamilk ở mức cao nên nếu chúng ta mua cổ phiếu dạng vốn hóa lớn á từ giá cao á, mà ăn cổ tức thì đây nó không phải là cách để cho nhà đầu tư chúng ta mọi người phải tính như này này một là giá đấy chúng ta cần bao nhiêu tiền ạ à? bây giờ một giả sử một cổ phiếu 100 triệu thường thì cổ tức trong một năm khoảng độ 10 đến 15 phần trăm đúng không 10 cứ cho 15 phần trăm đi ạ cái thứ hai là 100 triệu đó thì chúng ta nếu mà gửi tiết kiệm thì chúng ta bây giờ chúng ta khoảng độ 8 phần trăm một năm và nếu giả sử chúng ta được 15 triệu đi thì rõ ràng gì ạ chúng ta chỉ được thêm 7 triệu thôi ạ 7 hơn 7 triệu một chút ạ nhưng tuy nhiên một cổ phiếu mà giảm cho hai điểm là chúng ta mất toàn bộ lợi nhuận toàn bộ cái gì cái gì ạ toàn bộ cái mà chúng ta có trong khoảng suốt thời gian hai điểm thôi không cần nhiều đâu, hai điểm tương hai mươi các bạn hiểu đơn giản hai điểm tương hai mươi tại vì giá cổ phiếu nó đang ở góc độ tức là tính là tính trên giá 10 bởi vì đấy là giá cơ bản thế bây giờ đấy là cái góc mà chúng ta cần phải thế thì khi mà cổ phiếu giảm như này thì rõ ràng là không phải mua cổ phiếu rẻ để ăn cổ tức mà chúng ta xem đợt giảm này cái nhóm cổ phiếu nào có ba cái góc nhìn nhá với các bạn tại vì nó không có cái này nó nằm trong cái khóa học mà dũng uh, đầu tư nhà vô địch để các bạn có thể nhìn ba góc nhìn trong đợt này các bạn nhớ này đây là ba góc nhìn ấy bạn nào thấy <laughs> hả hê ạ à? bao giờ các bạn thấy là hả hê không ạ à? đó là cái cái đấy là cách tư duy của của các bạn cái này là nó không đúng nhá mình cũng không không nói này không phải thị trường giảm mà mình hải hê ạ thứ nhất là gì ạ chúng ta biết rằng là dũng luôn luôn muốn bảo toàn vốn chúng ta chứ không bây giờ tự nhiên mọi người mất tiền nó hải hê vui thì cái này nó tại vì cái góc nhìn chúng ta không đúng dũng luôn luôn bảo vệ tiền cho nhà đầu tư và làm sao để cho chúng ta gì ạ giữ được vốn còn trong một xu giảm cái này dũng bảo là mọi người bán ra bán ra Đấy. khi mà dùng những cái à, truyền cảm hứng cho các bạn bán ra để phát ra thì các bạn cứ nghĩ rằng là Dũng mong muốn nó giảm cái điều này nó nó hơi hơi hơi không không không không chính xác mình mình phải nói nhấn mạnh một cái điều này tại vì tránh tình trạng các bạn lại không hiểu là nghĩ Dũng chỉ thích giảm thôi ở đây giảm bởi vì chúng ta có cơ hội để nhận ra được siêu cổ phiếu nhà đấy là các bạn này hả hê hay là không hả hê thế nhưng quan trọng là chúng ta nhận được siêu cổ phiếu bạn lưu ý nhá đấy thế thì lưu ý thế thì bây giờ chúng ta có ba dạng khi thị trường giảm này thứ nhất là gì ạ thị trường giảm cổ phiếu đó không giảm đứng im trên kênh chúng ta. ví dụ như cổ phiếu này là thị trường giảm mà nó không giảm vẫn đang giữ ở đây nó có tốt hay trường không ạ hello đây là cổ phiếu VPBank ạ nếu thị trường giảm mà nó không giảm mà đang đứng ở đây đấy nó đứng ở đây là nó tốt đấy các bạn hiểu đơn giản như vậy nhưng thị trường giảm cổ phiếu này nó giảm mạnh hơn giờ thì nó xấu Dũng không có ý nói cổ phiếu này tốt hay xấu nha để các bạn thấy không ạ nên các bạn để phân biệt tốt hay xấu cái thứ hai là gì ạ khi trường giảm một là cổ phiếu khỏe thị trường cái thứ hai là cổ phiếu khi thị trường giảm thì cái cổ phiếu nó cũng giảm nhưng nó tạo đáy trước ạ ở phiên thứ giảm dạ, thị trường giảm hai phiên thì cổ phiếu đã giảm mua phiên và nó hồi còn trong đó thị trường giảm tiếp thì nó tạo đáy trước thì những cái dạng cổ phiếu này cũng là cổ phiếu khỏe tức là thị trường nó dạng tạo đáy trước thị trường giống như là cổ phiếu như ạ vừa rồi chúng ta có thể nhớ một cái dạng đó là cổ phiếu gì ạ HPG đấy các bạn nhìn nhá HPG là lúc này thị trường đang giảm nha đang giảm đấy ạ thì cổ phiếu này nó không giảm nữa mà tạo đáy trước rồi đấy. đấy thì Dũng có chia sẻ là các bạn mua vùng này các bạn nhớ là Dũng có chia sẻ là các bạn mua vùng này bởi vì nó khỏe hơn thị trường đấy là dạng thứ hai à, à, thế thì cái dạng thứ hai là các bạn nhìn thấy là cái điều này dạng thứ ba nữa là các bạn lưu ý đây là cái ba cái dạng này vậy theo các bạn đây là dạng hai dạng một là cổ phiếu như đây là Dũng đang nói là thị trường giảm mà nó vẫn đang giữ được nhịp này là nó khỏe nhà chưa biết rằng như nó nó khỏe hơn bởi vì không ai bán ra thì nó khỏe còn mọi người thì thấy nó rẻ nó giảm thì bảo là gì ạ nó rẻ thì cái cái cái cách đầu tư như này là nó rất nguy hiểm bởi vì chúng ta mua là rẻ nó đang nhỉ vì người ta bán ra nhiều nhà đầu tư tổ chức bán ra không ai mua cổ phiếu thì nó rẻ rẻ lại thấy đi mua vào rất nguy hiểm vậy dạng thứ ba là dạng đi theo thị trường nha đi theo thị trường tức là thị trường như nào đi như vậy ờ, Dũng ờ, muốn đây các bạn nhìn đấy là đây là sử như lấy cổ phiếu Techcombank đi đấy, Techcombank xem mà thị trường đi như nào thị trường nha đây thị trường giảm đấy thì chúng ta lấy là vn index đi vn index đấy thì vn index cái cổ phiếu này tăng giảm đúng không thì vn index hồi nó cũng hồi đấy nó đi như này đấy, thị trường đi như nào đi đấy thì ở đây chúng ta cũng nhìn này nếu thị trường cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường vn index tăng nó tăng thì chúng ta cũng đầu tư theo nhịp như vậy ba nhịp như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây hôm nay bây giờ bây giờ quan trọng là gì ạ à? nếu thời điểm này mà Dũng đưa ra thì chúng ta thấy là nó không đúng mà không đúng chúng ta mua vào thì chúng ta bị kẹt thì cái này là cái mắc lỗi rồi Dũng đưa ra các bạn nha mắc lỗi rồi quan trọng thứ hai là gì các bạn nhìn thấy Dũng đã nói cái điều này là các bạn đã có thể quan sát được một vài cổ phiếu rồi đúng không quan sát được một vài cổ phiếu này đang mạnh hơn đang có thể đi trước tại vì đi trước một dạng thứ nhất là cổ phiếu mạnh hơn thị trường các bạn Dũng tin chắc là các bạn đã nhận ra rồi dạng thứ hai là gì ạ là cổ phiếu nó có thể tạo đáy trước thì bây giờ hôm nay chưa chưa biết được có thể trong một hai phiên nữa trong tuần này là biết được Dũng sẽ chia sẻ dạng thứ ba là đi theo thị trường nên bây giờ nếu bây giờ phân tích thị trường trong giai đoạn này theo kiểu như là rẻ lắm mua đi thì nó rất là rủi ro nha nó rất rủi ro với các bạn Dũng không muốn gì ạ đưa ra thế này thời điểm này ờ, để các bạn có thể hiểu sâu hơn về thì Dũng người không bán sách mà cũng không nói đây giả sử như trong quyên Castellin người ta toàn mua ở phía trên đấy người ta toàn mua ở, ở trong một xu tăng người ta mới mua bạn mua bất cứ cuốn sách nào đầu tư tăng trưởng thì bao giờ họ cũng mua những cổ phiếu một điều kiện đầu tiên là trong cái đầu tư mua nó có một số cái điều kiện như này để các bạn nhìn thấy Dũng cho các bạn một vài cái điều kiện để các bạn nhìn thấy ạ khi mà mua cổ phiếu trước khi ờ, cho các bạn nắm một vài sai lầm trong đầu tư một chút ạ à. đây là cái cái sai lầm mà rất nhiều người mắc phải à, Dũng phân tích cho các bạn nhìn đây là đầu tiên ạ đây thứ nhất là để đầu tư cổ phiếu thì có hai dạng đây chúng ta sẽ nhìn đấy đây là hai dạng Đấy, các bạn nhìn này đây là một cái phần nữa <clears throat> cái phần giáo trình cho vô địch thế thì nếu bạn mua cổ phiếu nó có hai dạng một là hưởng lợi từ giá nguyên liệu ở những cái doanh nghiệp mà hưởng lợi giá nguyên liệu đầu vào là người ta sẽ là những doanh nghiệp này thứ hai là gì ạ nó là chính sách chúng ta thời điểm này thì chúng ta thấy là nhà nước có chính sách gì ạ Đấy, tập trung vào đầu tư công đúng không Đấy, chính sách mà sản xuất là thứ ba là chu kỳ kinh tế ba cái điều này là yếu tố khách quan vậy khi mà nếu mà các yếu tố khách quan này mà nó thì được hỗ trợ bởi những yếu tố mà chủ quan của doanh nghiệp đúng không à, xử như là ban lãnh đạo thay đổi ban lãnh đạo hoặc là uh, ban lãnh đạo cơ cấu lại hai là nó có gì ạ sản phẩm đúng không sản phẩm mới công nghệ mới hoặc là uh, cái nhà, ờ, nhà máy mới tiếp theo là gì ạ chiến lược kinh doanh cũng quan trọng chúng ta biết rằng là những cổ phiếu nó nó mang tính chất chiến lược kinh doanh như là vừa rồi thế giới động như bây giờ thế giới động chiến lược kinh doanh đang bị ảnh hưởng nên không thể là đầu tư lúc này được hoặc là chúng ta có chiến lược kinh doanh của thằng à, PNG chúng ta thấy là gì ạ à? vừa rồi giá vàng lên thì mọi người cứ bảo PNG nó tăng nhưng rõ ràng là chúng ta phải xem cái chiến lược kinh doanh của nó thực thực sự trong đợt này nó ổn cố định không chứ không phải cứ thấy giá vàng lên là mua PNG thì cái điều này cũng là hay là chúng ta thấy là trải nghiệm khách hàng nếu chúng ta mua một sản phẩm nào đó mà có trải nghiệm khách hàng tuyệt vời nhân viên cũng là yếu tố quan trọng những cái doanh nghiệp nào mà có gì ạ à? nhân viên là từ như Apple chúng ta thấy nhân viên ở Apple khủng khiếp luôn đúng không ạ và cuối cùng là văn hóa doanh nghiệp thì những yếu tố này nó sẽ giúp cho chúng ta biết rằng là cái doanh nghiệp của chúng ta chúng ta quan tâm đó, nó thực sự tốt hay không tốt từ những yếu tố này thì chúng ta mới à, đi sâu vào phân tích xem là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp như là sản phẩm mới doanh thu như thế nào à, lợi nhuận biên ra sao và lúc đó chúng ta phân tích về chu kỳ nên ở trong giai đoạn mỗi giai đoạn chúng ta chỉ cần phân tích được một đoạn thôi chứ chưa thể phân tích hết được bởi vì nó cần thêm cái thời gian à, có một số cái sai lầm mà Dũng ờ, hôm nay Dũng muốn nói các bạn để các bạn nắm rõ được trong quá trình đầu tư à, đầu tiên các bạn khi mà đầu tư đó, thì nó có một số những cái tiêu chí mà các bạn một là mua penny tức là bạn đầu tư đặc biệt là Dũng thấy có rất nhiều bạn à, đầu tư một số tiền rất lớn à, thậm chí là 10 tỷ toàn penny à, toàn cổ phiếu của FLC thì rõ ràng là rất nguy hiểm thứ hai là lời khuyên Đấy. Dũng không khuyên các bạn đây tại vì nếu các bạn nghe lời khuyên là các bạn thua lỗ Tại vì thứ nhất là tầm ở đâu thì tiền đó tin đồn và sự thay đổi à, sự thổi phồng của gì ạ của truyền thông thứ hai là nếu các bạn không bao cắt lót mua cổ phiếu thì bao giờ cũng phải cắt lót trước hay là trung bình giá xuống thua lỗ nếu đợt này mà giảm các bạn mua thì ạ trung bình giá xuống là các bạn thua thứ ba là không thu hẹp lại quy mô vị thế khi mình giao dịch kém mình giao dịch không có kết quả thì mình phải thu hẹp lại nhưng mình lại tiếp tục gia tăng thứ ba là không mở rộng quy mô khi mà giao dịch thành công giả sử như một chu kỳ lớn ai thành công rồi mình thành công rồi thì mở rộng lúc này chúng ta lại sợ chúng ta lại không dám đầu tư thêm và không quá lợi nhuận tức là không cắt lợi nhuận có được phải chốt lợi luôn đấy là những cái sai lầm và tiếp theo là gì ạ để quản lãi khá khá trở thành quản lỗ thì không biết là các bạn đây là những sai lầm còn thêm những sai lầm này nữa tuy nhiên đấy là nếu chúng ta nắm rõ được sai lầm của mình thì chúng ta mới tiếp tục đầu tư còn nếu không mà chúng ta tiếp tục đầu tư nữa thì chúng ta mất tiền thế ở trong dạng dạng này thì cái sai lầm lớn của bạn đó là cổ phiếu rẻ trung bình giảm các bạn những trung bình giảm đấy sai lầm lớn của chúng ta cái thứ hai là cổ phiếu giảm chúng ta không cắt lót bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó hồi nhưng tuy nhiên là cái cổ phiếu của chúng ta nếu nó hồi thì nó lên được bao nhiêu phần trăm trong khi đó chúng ta lại mua cổ phiếu dẫn đầu khỏe nhất thì nó có thể tăng gì ạ ba mươi phần trăm bốn phần trăm nên tại sao chúng ta mua cổ phiếu dẫn đầu mà chúng ta lại mua cổ phiếu gì ạ giữ cổ phiếu đấy làm gì đấy, thì tất cả cái điều này là cái điều mà chúng ta mừng mắc phải Đấy, thế thì trong chương trình này thì Dũng không xử lý hết được các thông tin nhưng có một cái để các bạn lưu ý trong một chuỗi này đây các bạn nhìn này đó là gì ạ đây là ba dạng cổ phiếu Dũng nói thật nhanh một là cổ phiếu mạnh hơn thị trường thị trường giảm nó mạnh chưa đấy mạnh hơn cái dạng thứ hai đấy dạng thứ hai là nó gì ạ đồng pha thị trường một dạng nữa đấy, đi trước thị trường đấy các bạn nhớ cho Dũng ba cái điều này để các bạn thấy rằng đầu tư thì phải nhớ ba cái điều này thì chúng ta mới thành công được thế thì bây giờ lúc này thì Dũng không đưa ra được bất cứ nhận định nào cả nhưng rõ ràng là các bạn đã nhìn thấy cổ phiếu tốt hơn rồi đấy tốt hơn rồi mà các bạn tin rằng là trong thời điểm tới khi mà các thông tin xấu nó đưa ra ra thông tin xấu mà nó đưa ra thì các bạn nghĩ gì ạ Dung đang dự đoán đấy ạ tức là khi mà phép mà đưa ra cái thông tin xấu á thì có thể thị trường Việt Nam lúc đấy lại lên đấy. tại vì tin xấu mà đưa ra thì nó gì ạ à? ai cũng biết rồi ai cũng biết rồi thì lúc đưa tin xấu nó là nó là chu kỳ lên nên chúng ta hiểu đơn giản là trong một chu kỳ tăng thì tin xấu sẽ bị bỏ qua đấy, tin xấu sẽ bị bỏ qua và nó tiếp tục tăng các bạn thấy là trong covid nhá thì lúc mà rất nhiều những đợt covid thì những đợt đấy nó chỉ là rũ bỏ và nó hàng tiếp còn trong một xu hướng mà thị trường tạo đáy giảm dạ, thì tin tốt những tin tốt như hôm vừa rồi hôm vừa rồi tăng lãi suất thì nó bỏ qua nó tăng được một phiên thôi nó giảm tăng được một phiên thôi giảm nhưng có một cái lưu ý này nếu mà tin xấu thì nó xấu hơn nữa nhưng lưu ý này nếu trong trường hợp mà tin xấu ai cũng biết và ai cũng nhìn thấy tin xấu giả sử như vậy chúng ta là Mỹ tăng lãi suất ai cũng nói là Mỹ tăng lãi suất tăng lãi suất làm cho gì ạ à? USD cái đồng DI nó tăng nhưng các bạn lưu ý này đến lúc mà Mỹ tăng lãi suất thì đồng DI nhiều khả năng lúc đấy nó lại giảm mà nó giảm thì nó là thị trường tốt chứ không phải là thị trường xấu nên đấy là chúng ta gọi là tâm lý hành vi và cái này chúng ta phải hiểu chứ không phải là chúng ta nghĩ hiểu và cái này nó lặp đi lặp lại nên nếu trong từ 7 giờ đến cuối tuần những biến động của cái chỉ số DI này thực sự nó không đáng ngại và thậm chí là thông tin ra nó lại giảm khả năng là cao nhưng cũng không dám chắc chắn thì lúc đấy nó lại tốt cho thị trường nhưng làm sao chúng ta lại sợ hãi à, có một điều các bạn lưu ý này có phải là từ trước đến nay trong mỗi chu kỳ Dũng rất thận trọng tại sao thận trọng bởi vì thứ nhất là gì ạ mình đã trải qua một giai đoạn gần như mất hết tiền đúng không mất hết tiền rồi thì bây giờ lúc này phải bảo toàn vốn mà thực ra là mình đã trải qua rất nhiều chu kỳ của thị trường rồi nên mình biết mình chia sẻ cho mọi người các bạn hết chu kỳ rồi còn bây giờ giai đoạn mà mình cũng nhìn thấy rằng là giai đoạn này nếu rũ bỏ là điều tốt cho chúng ta thì mình sẽ chia sẻ chúng ta các kịch bản để chúng ta có kế hoạch để đầu tư chứ không phải lúc này là thận trọng không phải là giảm giảm lúc này là gì ạ rũ bỏ là lúc mà chúng ta thấy rằng là vui ở góc độ đó là chúng ta tìm ra cái cổ phiếu siêu cổ phiếu chung không phải là vui ở đây là thấy mọi người lỗ chúng ta vui nha thế thì ở đây mọi, mọi người lưu ý này không phải là dũng nhìn thấy mọi người lỗi vui mà ở đây chúng ta nhìn thấy những cái cổ phiếu tiềm năng ở trong đoạn này và đấy chính là cách tư duy khác nhau giữa một người mà nhìn thấy anh chị em mất tiền dũng vui không không có chuyện đó mà dũng thấy rằng là trong lúc này thị trường sẽ gì ạ à, rũ bỏ và chúng ta sẽ nhìn thấy cái nhóm cổ phiếu khỏe hơn thị trường và lúc đó chúng ta sẽ mua cổ phiếu đó đấy là cách mà Dũng muốn uh, gửi tới thông điệp cho chúng ta thì uh, cái video này uh, Dũng muốn chia sẻ đơn giản thôi ạ thứ nhất là đầu tiên là thị trường lúc này là gì ạ à? nó đang rất yếu thế chẳng hạn là nếu hồi thì gì ạ à? cái xác suất nó lên cũng không cao bởi vì cái khối lượng phía trên này rất lớn cái khối lượng ở vùng cản đang rất lớn đấy cái thứ nhất cái thứ hai là gì ạ nếu mà trong trường hợp nó tăng thì nó không đi xa được nếu tăng cũng không đi xa được Đấy, bởi vì cái việc chản cản trên lớn và khối lượng này lớn vậy để đảm bảo cho cái việc mà nó an toàn rũ hoặc là nó gãy đôi chút ạ và chúng ta sẽ tìm ra cổ phiếu nào mạnh hơn chưa đấy thì đấy là cái cách mà các bạn nhìn thấy À, còn cái hai nữa là tại vì Dũng thấy rằng là có nhiều anh chị em cứ chia sẻ là mua cổ phiếu ăn cổ tức thì cái việc mà ăn cổ tức hay gọi là tức cổ Dũng gọi là tức cổ cổ phiếu giá rất là cao giảm cho 5 phần 5 điểm là gần như là gì ạ 50 phần trăm cổ tức rồi nó không có lợi nhuận đâu thì bây giờ nếu mà nói rằng là Dũng có thể chia sẻ cái này trong 5 năm 10 năm thì cái này nó trong đầu tư chứng khoán không ai dự đoán được 5 năm cổ phiếu nha 3 năm cổ phiếu là rất khó rồi nên các bạn thấy là đấy là nó không không không, không an toàn đâu để nói sự thật luôn đấy, Dũng đọc hàng ờ, trăm cuốn sách đặc biệt là đầu tư tăng trưởng mà đầu tư 5 năm không an toàn đâu trừ khi bạn đầu tư vào những cổ phiếu tăng trưởng theo kiểu như giá của người 10 á trên dưới 10 nhưng nó trả cổ tức cả nha trên dưới 10 nhưng trả cổ tức cao thì câu chuyện khác còn nếu cổ phiếu cứ bảy tám mươi mà bảo ăn cổ tức thì cái điều này không an toàn ok xin cảm ơn các bạn và mong rằng sẽ tiếp tục đồng hành các bạn trong video tiếp theo à, sau đợt này thì có thể trong uh, thời gian tới Dũng sẽ có rất nhiều video để hướng dẫn các bạn những kiến thức nền tảng trước khi mà các bạn trở thành nhà đầu tư siêu hạng xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong uh, video tiếp theo ở à, đây có một bạn gửi thông tin ạ à. Ờ, ok cảm ơn à, bạn à, Tiến à, chúc các bạn sẽ có được quyết định tốt nhất trong quá trình đầu tư của mình xin cảm ơn rất nhiều